sau sau đồng tiền lời danh con gì là chốn lưu mẹ thì sau lưng tôi vẫn có anh sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buông tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như quỷ không bao giờ đổi thay khi tôi lắc lư